mặt nón, hình nón và khô nón. Chúng ta cùng nhau định nghĩa mặt nón. Đây, à, người ta cho trước một đường thẳng delta, gọi là trục. Đường thẳng L, L cắt delta S, quay cái L này, quay delta, giống như cái chúng ta quay con ba đó, thì ta sẽ được một cái mặt nón tròn xoay. Đấy. Đây, bạn nhìn này, cho không gian cho đường thẳng delta cố định một đường thẳng L cắt delta S và tạo với delta một góc alpha không đổi với alpha này, này là lớn hơn không và nhỏ hơn 90 độ thì mặt tròn sinh ra mặt tròn xoay sinh ra bởi đường thẳng L quay quanh delta được gọi là mặt nón tròn xoay hay đơn giản ta gọi đó là mặt nón Đấy. À, chúng ta chú ý này các thông số này delta được gọi là trục của mặt nón L đường sinh của mặt nón S là đỉnh của mặt nón còn đâu góc này góc này góc đây như này này Đấy, góc này góc hai alpha thì gọi là góc ở đỉnh các bạn chú ý cái này để phân biệt với góc alpha nhé. góc ở đỉnh phải là hai alpha góc ở đỉnh đây rồi à, chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần thứ hai đó là hình nón và khối nón à, hình nón và khối nón à, hình nón này đấy chúng ta nhìn hình ảnh của hình nón à, cho cái mặt nón chúng ta vừa nói mặt nón rồi mặt nón e, n nhá với trục delta đỉnh S và góc của đỉnh là 2 alpha chưa? Gọi P là mặt phẳng vuông góc với delta. P là mặt phẳng vuông góc với delta tại O. O là điểm bất kỳ trên delta nhá. Tuy nhiên nó phải khác S nhá. Đấy. Các mặt phẳng theo tiết diện là đường tròn tâm O bán kính R. Đấy. Và một mặt phẳng P phẩy song song với P hoặc là ừ, P phẩy vuông góc với delta cũng được. Đi có S nhá. Đấy. Thế thì à, cái phần của mặt nón giới hạn bởi hai mặt phẳng P và P phẩy cùng với hình tròn được gọi là hình nón. Đây chúng ta hình, hình nón như này thôi. Đấy. Phần giới hạn bởi hai mặt phẳng này với mặt nón này và cái đường tròn này đó được gọi là hình nón. À, đây là chúng ta chú ý này. À, hình nón N có này. S là đỉnh này và SO là trục của hình nón. nha Hai alpha là góc đỉnh của hình nón SO bằng H SO bằng H chính là chiều cao của hình nón còn OA này OA bằng R là bán kính của hình nón bán kính được tròn đáy chính là bán kính hình nón luôn nhá SA bằng SB bằng SM bằng L đây gọi là đường sinh của hình nón đấy chúng ta nhớ cái này vào nhá và cái phần nữa đó là khối nón khối nón là phần không gian giới hạn bởi hình nón kể cả hình nón đó Yeah,